Ờ, có thể chơi được cái bộ đồ chơi đồ chơi nắp tài xỉu hai chiều hay còn gọi là nắp tài xỉu âm dương này thì các bác sở hữu nó về để mình có thể giành được chiến thắng và ở trên cái nắp này thì em đã đánh dấu một chiều âm và một chiều dương đây cái chiều này thì sẽ là tương đương với một chiều tài và một chiều xỉu thì chiều này sẽ là tài và chiều này sẽ là xỉu khi các bác lắc lắc về bên này nó sẽ là tài thì bên ngược lại kia của nó sẽ là xỉu các bác muốn lắc bao nhiêu chén tài bao nhiêu chén xỉu cũng được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 10 chén và 5 tài 5 xỉu để xem xem là nó chính xác được bao nhiêu chén các bác nhá đây một tài này hai tài này phản một chén như em vừa rồi em đã nói đó tài xỉu thì phải có chén phản đúng không ạ hai tài và phản một chén ba tài này 4 tài này 5 tài này đó 5 chén tài và mình bị phản mất một chén đúng không ạ đây đây là tài mình chỉ cần quay ngược lại chiều này của nó sẽ là chiều xỉu này một xỉu này hai xỉu này ba xỉu này bốn xỉu này